Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản Đất Hòn Bồ, phường 12, diện tích 69m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách trung tâm 8 km, đất view cao thoáng mát, giá 2 tỷ đồng. Nhà hai mặt tiền hẻm Nguyễn Hữu Cảnh, diện tích 132 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc và Nam, đường ô tô, kết cấu một hầm một trệt, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân sau rộng. Cách Hồ Xuân Hương 3 km, gần trường học, chợ, cây xăng, view thoáng mát, giá 7 tỷ đồng. Nhà hai mặt tiền hẻm Hùng Vương, diện tích 132 m2, mua bán vi bằng, kết cấu một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phun nội thất, đường xe máy rộng, cách đường Hùng Vương 150m, cách Hồ Xuân Hương 3 km, gần trường học, chợ, cây xăng, giá 2,3 tỷ đồng. Nhà Ngô Thị Nhậm, diện tích 50m2, mua bán vi bằng có xác nhận nhà ở, hướng Tây Nam, đường xe máy, nhà nằm ngay trung tâm, cách nhà thờ Minh Giáo 300m, cách Hồ Xuân Hương 1 km, giá 2,2 tỷ đồng.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 0847 341 333